Uh, hello các bạn thì uh, trong video lần này thì mình xin giới thiệu đây là một kênh channel mới ở ờ, uh, kênh channel này thì mình sẽ làm riêng cho về con chó Hugo của mình thì uh, trong video lần này thì tất cả những tầng tật những video chuyên về chỗ, uh, chú chó Hugo của mình sẽ nó nằm ở trong kênh channel này thì nếu như các bạn cảm thấy hay cảm thấy uh, các bạn là một người yêu động vật các bạn cảm thấy yêu chó thì hãy để lại cho mình một nút like và một nút share cũng như là một nút đăng ký kênh và bên cạnh đó hãy nhấn vào cái chuông ở bên cạnh đó để ủng hộ mình trong những ờ, video tiếp theo nhé ờ, cảm ơn các bạn và mong các bạn hãy ờ, chờ đợi mình trong những video tiếp theo thật là hay hấp dẫn về con chó Hugo của mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn yes